Chào tất cả mọi người, à, mình là Phước Sửu à, Còn đây là Hana à, Hai um, nhân viên tụi mình là chuyên về tư vấn những dòng sản phẩm của Nova yeah. Dạ. Và hôm nay là Phước Sửu và Hana đang có mặt tại à, gallery à, um, nhà mẫu của à, Nova Phan Thiết phải không à, Hana? Chính xác, mình đang đứng ở ngay chỗ gallery và phía trước mình là một bãi biển rất là đẹp, rất là xanh À, thì hôm nay ờ, cùng với anh Phước Xỉu sẽ đưa ờ, khán giả của kênh đi một vòng xem cái Nova World Phan Thiết có những gì đặc biệt ha. rồi mình sẽ review tất cả những cái tiến độ nè rồi giá bán nè và những cái phân khu của à, Nova Phan Thiết yeah. Dạ. à, để cho mọi người à, nắm rõ à, đây là một cái cơ hội đầu tư rất rất là tốt trong thời điểm này yeah. Dạ. thì à, nói sơ qua về Phan Thiết thì nhiều người họ nghĩ đây là một cái thành phố du lịch và những cái nơi gọi là à, check in rất là đẹp nhưng mà họ không nghĩ đến đây là một cái cơ hội đầu tư rất tốt có những cái biệt thự gọi là sang trọng phong à, Hana Đúng thì rồi. Hana cho mọi người à, à, biết cái cách di chuyển từ Sài Gòn tới đây khoảng bao xa à, nếu như mà mình đi hiện tại á, chưa có cao tốc để thì mình mình mất tầm khoảng tầm 4 tiếng để di chuyển từ Sài Gòn đến uh, thành phố biển Phan Thiết là tại vị trí Novago Hồ à, Phan Thiết hiện tại thì hai anh em mình đang đứng còn khi mà cao tốc đã hình thành thì thời gian di chuyển từ thành phố đến uh, à, vị trí dự án chỉ có mất 2 tiếng đồng hồ thôi dạ, anh chỉ có 2 tiếng rất đồng là nhanh Ừ. quá tuyệt vời phong dư hana đang di chuyển à, à, ngày hôm qua à, từ à, sài gòn ra đây thì tầm khoảng hơn 4 tiếng là mình có mặt tại phan thiết rồi dạ đúng rồi anh với một cái không khí à, thời tiết rất là mát mẻ phải không? À, mình đã tận hưởng tất cả những cái hương vị của biển dạ. và hôm nay thì à, Phước đó số... là đường bộ nhé anh còn à, nếu như mà cái à, khi mà sân bay của Phan Thiết được uh, hoàn thành á ừ. thì mình sẽ di chuyển từ thành phố đến đây chỉ mất uh, khoảng 30 phút thôi. Dạ. Yeah. À, trước mặt à, Phước Sửu à, và Hana là một cái à, phân khu à, Bikini Beach à, với sức chứa hơn 10.000 à, khán giả yeah. Dạ. và được vừa rồi ngày 30 tháng 4 vừa rồi là có tổ chức một cái chương trình à, Bikini Beach. Yes à, thì à, Hana có nghe về về cái sự kiện mà à, Nova đã tổ chức ở đây chưa? Dạ em có nghe và thực sự rất là nhiều các bạn trẻ rất là ừ, háo hức đến à, Nova World Phan Thiết để check in cũng như chụp hình ừ. à, và rất nhiều cái sự kiện đã diễn ra tại à, cái à, Bikini Beach này quá tuyệt vời à, nói đến uh, Nova Phan Thiết là một cái cụm tiện ích gọi là muôn màu và đa loại hình dịch vụ thì uh, ngoài cái uh, à, ngoài, đây là một cái công viên uh, Bikini Beach mà mà Bikini Beach mà Phước Sửu và Hana đang đứng tổng diện tích là đến khoảng 16 hecta. Wow, lớn quá tuyệt vời. Và một cái phân khu nữa là à, một hecta rưỡi đó là Seicoland uh, ờ, cycle lane đó là chính là vòng quay uh, mặt trời đó mặt trời đúng không yeah một vòng quay mặt trời rất là lớn à, giống như phước sửu đang bay Leica và trên nó thì mọi người thấy được một cái vòng quay rất là lớn và à, mình có thể lên đó mình nắm toàn mà thành phố Phan Thiết và tất cả những cái uh, biệt thự và biển của uh, Nova thì sẽ thể hiện hết anh, đó anh, lên luôn em nghĩ tưởng nó giống như là cái khu Wonderland của của thế giới một cái công viên mà đầy đầy Vô màu sắc đúng không? À, đúng dạ. rồi, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Một cái công viên đa màu sắc và một cụm 25 hecta công viên chủ đề đó. Dạ, yeah, 25 chủ đề. Anh có thể uh, mô tả hơn là cái 25 hecta đó thì nó có gồm những cái ờ, chủ đề như thế nào không anh? Đúng rồi, 25 hecta này là không phải là à, những cái tiện ích à, đi đi đâu xa mà tiện ích dành cho gia đình dạ. nói về gia đình thì nói về đến những đứa con những trẻ em dạ. thì ở đây có rất là nhiều chủ đề về cho trẻ em dạ. đa ờ, màu à, sắc luôn đa màu sắc mà những cái công viên nước và những cái trò chơi gọi là cảm giác mạnh à, <laughs> những cái đài phun nước rồi những cái à, à, trò chơi gọi là vận động trí tuệ dạ. tất cả mọi thứ nằm trong công viên chủ đề kế bên công viên bikini beach dạ vâng anh dạ chỉ cần à, quý anh chị à, đưa gia đình tới đây dạ. quý anh chị được tận hưởng tất cả những tiện ích tại novaland Dạ vâng Ở đây thì à, à, Hana có bao giờ là nghĩ đến vấn đề là mình sẽ chơi gót hoặc là à, Hana có dịp là tiếp xúc những cái gót gót golfer tại à, à, nơi nào chưa? À, em thì em có dịp à, có ừ, dịp à, tiếp xúc với à, golfer rồi. Yeah. Dạ. Cũng, cũng à, tương lai cũng sẽ à, tập à, đánh gót dạ. Yeah. à, có thể là một, một cái cơ hội để mình trải nghiệm hơn một cái cuộc sống à, đẳng cấp hơn đó anh. Trời ơi. Tiền như vậy á, là nên chọn Nova Nova World Phan Thiết này à, có hai cái um, gọi là cái cái um, sân gót rất lớn à, với một cái sân gót là 16 18 lỗ chứ đúng không? À bữa sân gót 18 mà yeah. Dạ. hố phồn yeah. Dạ. là một cái sân gót là bán chuyên nghiệp thì ở cái sân gót này á thì à, Hana có thể là à, có sở hữu những cái căn biệt thự anh thì cái nếu như mà biệt thự mà 18 lỗ cho uh, khách nếu khách hàng mà muốn đầu tư ở cái khu vực này thì không biết là giá tầm bao nhiêu anh? À, rồi mà một cái vấn đề mà Hana hỏi thì mình trả lời luôn. À, những cái biệt thự ở đây thì gọi là biệt thự song lập. Dạ vâng. À, với diện tích là 8 20 10 20. Dạ. À, và và cái mức giá uh, hiện tại cái giá hiện tại đang rơi vào tầm khoảng từ 16 đến 22 tỷ. À, cũng... tùy theo các diện tích khác nhau và ở đây các diện tích à, khác nhau và có những cái căn góc và căn thường dạ và vâng. những cái căn là view um, những cái sân gót dạ vâng. hoặc là những cái căn gọi là uh, view um, nhìn ra à, garden là sân vườn. Dạ vâng vậy là cái các cái biệt thự mà đầu tư tại cái khu vực uh, uh, sân gốp này thì tiện cho những golfer mà kiểu như là lười di chuyển đúng không anh? Nghĩa là sau khi đánh group xong thì người đúng ta à, người ta muốn nghỉ ngơi ở trong nhà à, hoặc à, là rồi. là đó rất là gần đúng không Dạ. Quá tuyệt vời đi. À, ngoài ra là có một cái sân golf là 18 lỗ nữa. Dạ. Đã đưa vào hoạt động rồi và cái sân golf này á là chuẩn quốc tế luôn. Dạ vâng thường thường những sẽ tổ chức những cái chương trình thi đấu luôn á là, em có nghe nói là PGA golf đúng không PGA là một cái chuẩn PGA về uh, golfer để cho những cái golfer của yeah. Dạ. những thế giới để tập trung và để tổ chức những cái chương trình uh, à, yeah. Dạ. thi đấu tại đây. yeah. Dạ, nghĩa là cái cái sân 18 lỗ chuyên nghiệp này có nghĩa là uh, những những cái người mà chơi golf thực sự chuyên nghiệp phải đủ tiêu chuẩn rồi thì thì mới chơi cái sân lớn như vậy đúng không anh? Chính xác đó Hana. Yeah. Dạ. À, rất là nhiều tiện ích và có một cái uh, phân khu là The Kingdom. The Kingdom ngay ngay gần đó anh. À ừ. đúng rồi, trong cụm mà phân khu à, gần Florida, Florida là có một cái phân khu à, The Kingdom. Dạ vâng. À, có khoảng 5 khách sạn từ 3 đến 5 sao. Dạ à, những khách sạn này thì à, gọi là những cái thương hiệu à, được vận hành bởi những cái thương hiệu lớn à, của thế giới dạ, dạ vâng à, những cái thương hiệu này sẽ vận hành những khách sạn đây và những cái khách sạn này à, sẽ là đón những cái du khách quốc tế về đây anh cho em hỏi là nếu như mà đầu tư tại cái phân khu The Kingdom đúng không? Ừ. Central ừ. đây em thấy nó là ở giữa của cái khu uh, cái cái dự án của mình là gọi giá. là trái tim dạ. của uh, uh, uh, Novaland khang thiết cái giá mà đầu tư tại một cái khu mà ừ, ôm trọn rất là nhiều tiện ích như vậy và phía sau đó là sân gốp á yeah. thì giá thì tầm bao nhiêu anh à, với diện tích ở đây tầm khoảng 8 20 10 20 và có những cái dinh thự nữa yeah. Dạ. thì gọi là sẽ thiết kế theo hình thức là bậc thang giật yeah. tầng và tất cả những cái căn nhìn trọn vào một cái công viên chủ đề là hai 20, 25 hecta. Yeah. Dạ. À thì um, giá tầm bao nhiêu anh? Giá thì ở đây rơi vào tầm khoảng từ là 22 đến 25 tỷ một căn. À dạ vâng. Quá tuyệt vời vâng À, và ở đây là có một à, những cái dãy shop house đa màu sắc mang phong cách địa Trung Hải ờ, Hana À cái shop này nếu vậy thì ờ, không biết là kinh doanh các mặt hàng đồ ăn thức uống hay là thời trang như thế nào? Ở đây thì chỉ là những cái dãy dãy shop và nằm trong cái khu là à, wow Kiki này á à. thì chỉ là kinh doanh những loại hình thức ăn thức uống và những cái thương hiệu à, nổi tiếng trên thế giới. Dạ vâng. À, à sẽ là tụ hợp tại đây và tha hồ mình á là tận hiển những cái món ăn mang là đa màu sắc là em nghe nói là cái dãy shop khu vực shop này kinh doanh là 24 trên 24 luôn mở cửa 24 trên 24 à, gọi rồi. là một cái thành phố không ngủ uh, Novaland thành phố uh, à, à, Nova World thành phố không ngủ tại Phan Thiết dạ vậy là các bạn trẻ đến đây check in hoặc là nói chung là ăn chơi hoặc là ba bắp gì đó là có thể là cả ngày luôn hả anh đúng rồi ngoài ra nó có một cái um, trung tâm hội nghị tổ chức chuyên tổ chức được cái show rất là lớn đó hà nè à, là... những cái sau trình diễn thời trang nè à, những cái chương trình à, bikini nè rồi yeah. Dạ. những cái giải à, về những à, thiết kế thời trang hoặc là những nhưng mang cái nhãn hiệu thương hiệu mà toàn thế giới yeah. Dạ. sẽ được tổ chức ở đây và sức chứa ở đây là 10.000 người wow Dạ, yeah, quá tuyệt vời phong không Hana? À, sau này mình không cần đi à, à, à, đi Thái Lan hoặc đi đâu để à, xem những à, bikini. Dạ. Yeah. Bikini. À, đến hả? đến thẳng Nova World Phan Thiết là sẽ đầy đủ hết đúng không Chính xác ngoài bãi biển tổ chức những cái bi, bikini uh, trình diễn uh, ngồi bãi biển và bên trong thì có một cái sức chứa 10.000 uh, à, chỗ ngồi dạ vâng ủa anh uh, có tổ chức hoa hậu không anh em hỏi có tất nhiên rồi <laughs> ờ, những cái điều đó là dạ. là ai cũng đang mong chờ dạ. những cái tổ chức là Miss World yes. uh, tại Việt Nam và những cái Miss World cho những uh, tất cả các nước trên thế giới nữa luôn. Dạ vâng anh. Đón chào những người đẹp và đến với uh, Nova World Phan Thiết. Dạ. Thế ngoài cái uh, hai cái phân uh, khu anh hai phân khu anh vừa giới thiệu thì còn bên uh, dự án mình còn những cái phân khu nào nữa anh? Uh, nếu mà dự án Nova Phan Thiết thì bên mình còn còn những cái dự án những cái phân khu mà mà khi à, mình sẽ giới thiệu những cái phân khu mà sẽ bàn giao nhà trong năm 2023 à dạ vâng rồi à, mình sẽ à, nhìn trên bản đồ thì mình sẽ phân tích trên à, cho mọi người thấy là à, thứ nhất là Florida 1 à, sẽ và Florida 2 là những cái nhà phố shop house và biệt thự sẽ bàn giao trong năm 2023 và um, ngoài ra thì còn có à, festival à, festival là những nhà phố à, shop house à, mang à, một cái gọi là à, những cái, cái tổ chức những cái uh, nơi mua bán và uh, những cái vùng đặc sản vùng miền gọi là tất cả vùng miền là nó nằm trên một cái uh, khu uh, shop house shop của, house. của festival, festival luôn đúng không anh đúng rồi nó, nơi nó... nơi cửa ngõ mà đón đầu của cái dự án từ đường cao tốc và là ừ, từ thành phố phan thiết đi tới à rồi thế thì cho em hỏi xíu là cái ờ, không biết là cái khung diện tích và cái giá bán của Florida 1 cũng như Florida 2 thì nếu mà đầu tư thì em biết là sắp giao nhà rồi đúng không thì đúng tầm rồi. giá bao nhiêu anh sắp giao nhà hay 2022 2023 thì bây giờ đối với diện tích nhà phố 6 nhân 20 dạ vâng à, là giá rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 tỷ dạ vâng anh mức giá rất hợp rất, lý rất ha hợp lý ngoài ra còn có những cái căn à, à, biệt thự đơn là à, song lập và đơn lập dạ. nếu nói về đơn lập thì 8 nhân 20 Dạ vâng. 80 nhân 20 à, thì à, 8 20 10 20 thì mức giá rơi vào tầm khoảng 17 đến à, 19 tỷ. À cái đó à, là diện tích nó lớn hơn lớn hơn dạ. à, ngoài ra là có những cái căn dinh thự dinh thự ha dạ. không biết là em không biết là xung ờ, xung quanh cái Florida một đó thì có các tiện ích gì cho quý khách uh, uh, có thể là người ta uh, sau này thì sẽ được uh, enjoy những là những cái gì ở trong cái khu đó anh? Ồ oh, quá tuyệt vời cái, cái câu hỏi của Hana rất là hay ngoài những cái cụm tiện ích gọi là vô vàng những cái tiện ích một bước chân một ngàn tiện ích tại <laughs> của Nova nữa thì yeah. Dạ. bây giờ là khoảng một khu á tại những cái phân khu nhỏ sẽ chia ra Florida thì chia thành nhiều, nhiều, nhiều phân khu nhỏ à. và mỗi phân khu có một lớp house có hồ bơi sân tennis phòng tập game cho những cái cư, căn cư dân, cư dân của cái cái, à, à, cái cái những cái căn second home đó luôn. Dạ vâng. Ủa thế thì là ừ, nguyên Florida là bao nhiêu phân khu anh? À, nguyên Florida thì có khoảng 4 phân khu. Dạ. Và kế cận là Florida thì có một cái khách sạn rất là lớn là khách sạn Movenpick sắp đưa vào hoạt động à đó. Vâng. Thì, thì... đón những cái cư à, những cái người mà à, tới trải nghiệm check in và chưa phải là cư dân của à, Nova à nghĩa là ngoài các cư dân ở, ờ, ở biệt thự thì ví dụ như là mình có thể book khách sạn để mình trải nghiệm tham quan trải nghiệm toàn Rồi. khu vực dạ, vâng. quá tuyệt vời thì bây giờ Phước Sửu sẽ cùng với Hana phân tích về cái à, à phân khu tiếp theo là festival Dạ Shop house thì nó rơi vào tầm khoảng à, à Với những cái shop house thì tầm khoảng là 6 nhân 20 Dạ vâng 6 20 thì giá rơi vào tầm khoảng là 18 10. Mà 17 đến 18 tỷ một căn Dạ vâng à, à, Và có một cái khu Và cái... villa Villa, cái villa đấy villa thì như thế nào anh? Ocean uh, Ocean Villa đúng không anh? Ocean Villa Lake, à, Lake View. Em nhớ là có cái hồ đúng không? Đúng rồi, có một cái hồ rất là lớn kế dạ. bên à, à, phân khu là Festival. Dạ, cái cái hồ đấy thì không biết là giá như thế nào anh? À, với à, biệt thự à, tầm khoảng 8 x 20 10 20 thì mức giá nó rơi vào tầm khoảng là 22 đến 24 tỷ. Wow, nó vừa có hồ vừa có biển rồi. và cũng gần cái trục uh, phố sắc màu của ba vùng miền luôn đúng không đúng rồi và một cái phân khu nữa phước sửu đang giới thiệu cho hana và mọi người đó là phân khu uh, à, vgi uh, à, garden gods dạ cái đó thì uh, không biết là uh, uh, cái cái anh có thể cho em biết cái thông tin thêm về cái uh, cái dự án. những những cái căn biệt thự là song lập và đơn lập này là view trực diện với lại hồ mà view trực diện với lại sân gót là những cái loại sản phẩm là gọi là uh, đang nổi lên lúc bây giờ dạ vâng anh à, và à, view về những cái gia đình là những cái sân vườn dạ và ngoài ra là chủ đầu tư đang triển khai một cái phân khu đó là Ocean Residence cái cái Ocean Residence đó thì uh, có có một cái đặc điểm gì khác có cái so đặc, với cái, cái có đặc điểm cái của cái phân khu đó là dạng như là nó hướng về một cái khu dân cư yên tĩnh yeah. Dạ. cách xa là gọi là những cái trung tâm à, à, vui chơi giải trí dạ và vâng. cái khu đó là nó hướng theo một hình thức gọi là ở lâu dài và dự kiến có thể là sử dụng lâu dài nghĩa là cư dân khi mà ở the, the Ocean Residence là sẽ xa các cái khu ờ, công viên 25 ha cũng đúng như rồi. 16 ha rất đúng là rồi. là ở một cái khu biệt lập yên tĩnh luôn đúng không anh? Đúng rồi, quá tuyệt dạ. vời. À, đó là những cái sản phẩm mà Hana và Phước Sửu đang giới thiệu cho tất cả cả nhà à, để à, lựa chọn một cái cơ hội đầu tư yeah. Dạ. tại à, Nova nhưng Thà mà Uh, cho em hỏi là cái diện tích của cái ờ, Ocean Resident đó, với cái giá bán thì như thế nào anh? Nó rất là rẻ, giá nó cũng đang khá mềm, nó rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 tỷ một căn wow, thôi. bây giờ là khu đó là giá tốt nhất uh, trong tất cả những phân khu đang bán bây giờ đúng không anh? Chính xác rồi. À, để có một nhiều cái thông tin hơn nữa về cái dự án à, à, Nova Phan Thiết thì à, alo cho Phước Sửu và Hana. Hana. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau. Xin cảm ơn.